người mình là đến đây hôm nay thì mình sẽ cùng mọi người nhảy bài à, nhảy một challenge đó là challenge là xăm à, <laughs> challenge xăm hello xin chào mọi người mình đến đây hôm nay thì mình sẽ cùng mọi người nhảy một bài hát khá là nổi uh, của chị uh, ờ, Soyu của Sita với lại là Sung ờ, uh, Yu Suivo đó thì um, mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn từ động tác một nhé à, đầu tiên các bạn để tay vào cặp quần của mình rồi nhún đứng thẳng đưa chân phải tương tự nhún cháo làm cho mình bốn lần như thế này ok chưa tiếp theo khi rung chân về được chưa thì mọi người sẽ đặt hai tay về đây đồng thời xoay cho mình cái phần ờ, đầu gối sang phía bên trái thì làm này để xoay về chắc đang dừng đây đúng không thu chân về xoay thì nhấc chân phải lên được chưa tiếp theo này thử làm lại đây như thế này cứ lần lượt không nhìn kỹ cho mình nhé đưa chân phải lên mình xoay đầu gối qua trái nhấc tiếp chân này đây lên ok về phía tay sẽ đặt ở đây nổi và lần này thì cũng xuống và tiếp Còn bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn từng động tác nhá. Động tác đầu tiên thì tay bạn để hông, nhún chân, đặt, nhún, đặt bốn lần. Tiếp theo khi chân trái về, bước chân phải lên, xoay cho mình hai đầu gối sang hướng phía bên trái. Được chưa? Đây, thì tay của mình sẽ lên như này và đổ và vung xuống lên đổ nhìn kỹ cho mình nhé à, dậm chân phải mình sẽ đổi đẩy hông đẩy ờ, đầu gối xuống bên trái đây rồi hạ chân này xuống bước chân trái thì sẽ đẩy đầu gối xuống hướng lại là đây quay cho mình cái này nhỉ, rồi bây giờ thử cho mình vào như sau đặt tay lên và buông xuống và đây và buông xuống nhìn kỹ này năm sáu bảy tám là ta vung đây đây vung đây thử lại cho mình cái bước chân đạp này núi và sau đó mọi người bật nhảy chân trái ra này rồi hạ người xuống cô chân ra chân trái ra ngoài này mọi người vòng ra sau mọi người lên rồi từ đầu nhá năm sáu bảy nhún này nhún lên và bệnh lợi ok bây giờ thì mình sẽ ờ, hướng dẫn tiếp cho người sau khi một người về lê xong thì đưa cho mình chân trái ra để đổ trụ sang phía hai chân trái và người nhún xuống đồng thời nhé nhún hai lần để người xoay cho mình hai lần tay vào trong vào trong tiếp theo đổ bên là tương tự đây hai tay rồi lên cao xuống như này mình thì hông cũng làm thế xuống lên ok chưa sau đó mình rút chân trái về nhún xuống tay hạ về phía đầu gối rồi sau đó lại nhấc chân phải lên ok về phía chân đầu gối thì mọi người làm tương tự động tác này cứ giật chân phải thì đầu quay hướng ngược lại được chưa thế mọi người đang ở đây đúng không bây giờ mình đưa chân trái về thì đầu gối phải chân phải đây và sau đó thì đưa chéo và vẫn dắt chân như bình thường ok chưa tiếp theo bước qua phải không bước trái không đồng với tay nhé đối diện gạt này và sau đó hai gạt chặt ok bây giờ mình sẽ vào nhịp nhé lựa chọn này năm năm sáu bảy tám một hai Bây giờ thì mình sẽ vào nhịp thở chậm nhé. 5 6 7 8 1 2 3 4 Bây giờ thì mình sẽ vào nhịp thở chậm các bạn nhé. 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Bây giờ thì mình sẽ làm những cái chậm 5 6 7 8 1 và 2 và 3 và 4 5 và 6 và 7 và 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 Kết thúc Bây giờ mình sẽ là nhịp nhanh nhé 5 6 7 8 1 và 2 và 3 và 4 5 và 6 và 7 và 8 1 2 bây giờ thì mình sẽ vào những thật nhanh năm sáu bảy tám một và hai và ba và bốn năm và sáu và bảy và tám một hai ba bốn năm và sáu và bảy tám một hai ba bốn năm sáu bảy tám một